Chưa có dấu sau lưng dù đó là gì Bay mà đêm đang hiện ra từng điều rõ ràng trong tâm trí Cứ nói dối anh nghĩ rằng anh ngu suy Anh đã biết nhưng cứ thử nghe những lời mà em đang cố nghĩ say it, but you're trying to play it. Life is not a game. Yeah, I want you, but I kinda come through the way you hide your truth. You need someone new. Chắc là vì anh cho em nhiều tự do Và cứ nghĩ chẳng còn điều phải lo Em nói đôi khi em cũng cần một khoảng trống Nhưng dường như khoảng cách giờ đang dần quá rộng Có lẽ anh lần này đã quá mềm lòng Đã khiến tình này nằm trên một cái lọng Và giờ đã biết nhưng chỉ còn là vô vọng Em cứ theo nơi mà em hằng trông ngóng Baby, I don't wanna stay yeah, But you try to play yeah. Love is not a game Yeah, I want you But I can't someone new cứ ngỡ những nhát gươm sắc cùng đâm vào lòng sự thật vỡ lẽ giờ này còn hết nỗi đau đã đến bên nhau sao không suy nghĩ cho nhau cố giấu để giờ buồn vã em nói đôi khi em cũng cần một khoảng trống nhưng dường như khoảng cách giữa em cứ theo nơi mà em ở Chắc là vì anh cho em nhiều tự do Và cứ nghĩ chẳng còn điều phải lo Em nói đôi khi em cũng cần một khoảng trống Nhưng dường như khoảng cách giờ đang dần quá rộng Có lẽ anh lần này đã quá mềm lòng Đã khiến tình này nằm trên một cái lọng Và giờ đã biết nhưng chỉ còn là vô vọng Em cứ theo nơi mà em hằng trông ngóng Baby, I don't wanna stay yeah, But you try play yeah. Love is not a game Yeah, I want you But I cannot come through your truth You need someone new Cứ ngỡ những nhát gươm sắc cùng đâm vào lòng Sự thật vỡ lẽ giờ này còn hết nỗi đau Đã đến bên nhau sao không suy nghĩ cho nhau Cố dấu để giờ vụn vỡ Em nói đủ thứ em cũng cần khoảng trống nhưng dường như khoảng cách giữa em dần quá xa rồi em nghĩ rằng mình vô gì và rồi đã biết anh chỉ còn là vô vọng em cứ theo nơi mà em đang trông ngóng